năng điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kính thưa quý vị, hôm nay sau một tuần làm việc, phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã kết thúc. Trong phần tuyên án, có hai bị cáo thuộc nhóm bị truy tố về tội giết người, bị tuyên án tử hình. Sau hơn 3 ngày nghị án, xem xét đánh giá mức độ hành vi vi phạm pháp luật cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trên cơ sở ý kiến của Viện Kiểm sát, ý kiến tranh tụng của các luật sư, trả lời của các bị cáo tại phiên tòa. Chiều nay, thay mặt hội đồng xét xử, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã đọc bản tuyên án đối với các bị cáo, hình phạt cụ thể dành cho các bị cáo như sau. Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội danh giết người, Lê Đình Công, tử hình, Lê Đình Trức, tử hình, Lê Đình Doanh, tù trung thân Bùi Viết Hiểu 16 năm tù, Bùi Quốc Tiến 13 năm tù, Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù. Nhóm bị truy tố về tội danh chống người thi hành công vụ bị tuyên phạt từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù giam. Các bị cáo có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án sơ thẩm. Riêng hai bị cáo bị tuyên án tử hình có quyền gửi đơn xin ân giảm hình phạt lên Chủ tịch nước trong vòng 7 ngày. vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và được dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều đối tượng vi phạm pháp luật với hành vi manh động, dã man, gây bức xúc xã hội. Hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người dân trong xã. Quá trình xét xử sơ thẩm đã khép lại với bản án nghiêm khắc nhưng cũng mang đậm chất nhân văn, thể hiện sự khoan hồng dành cho các bị cáo. Tổng hợp của nhóm phóng viên thời sự. Hội đồng xét xử gồm 5 người, 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Tránh tòa hình sự Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội là chủ tọa. 33 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo và 3 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho 3 gia đình bị hại. Sau thủ tục khai mạc phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo. Theo đó, 25 bị cáo bị truy tố về tội giết người, 4 bị cáo bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Trong phần xét hỏi, hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo. Trả lời hội đồng xét xử, các bị cáo nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. Ngày 9 tháng 9, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày quan điểm luận tội đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo. Theo quan điểm của cơ quan công tố, xét tính chất, mức độ phạm tội, sự ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra, nên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã chuyển đổi tội danh cho 19 bị cáo từ tội giết người sang tội chống người thi hành công vụ. Viện Kiểm sát nhận định nhóm 19 bị cáo này đã tích cực chuẩn bị các loại hung khí nguy hiểm hoạt động theo sự phân công của Lê Đình Kình và Lê Đình Công. Về bản chất, Hành vi của 19 bị cáo này đều đồng phạm giúp sức cho các bị cáo khác thực hiện hành vi giết người. Do vậy, tội danh như cáo trạng truy tố là có căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, các bị cáo này đã nhận thức được sai phạm, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Các bị cáo này cũng không trực tiếp thực hiện hành vi dẫn đến hậu quả làm 3 cán bộ công an hy sinh. Do vậy, Viện Kiểm sát đã vận dụng chính sách pháp luật hình sự, đường lối khoan hồng nhân đạo của nhà nước, giảm nhẹ tội danh đề nghị giảm nhẹ hình phạt, tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. Tại phiên tòa, các luật sư đã phát biểu bài bào chữa cho các bị cáo. Hội đồng xét xử điều khiển phần tranh tụng tại phiên tòa dân chủ, khách quan theo đúng tinh thần cải cách tư pháp. Trong lời nói sau cùng trước tòa, nhiều bị cáo đã từ chối luật sư tiếp tục bào chữa cho mình do hành vi vi phạm pháp luật đã quá rõ ràng. Tất cả 29 bị cáo đều trình bày đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gửi lời xin lỗi tới gia đình ba chiến sĩ công an đã hy sinh, thể hiện sự ăn năn, hối lỗi, xin được hưởng khoan hồng để có cơ hội sớm được trở về làm công dân tốt. Bản án sơ thẩm đã tuyên được dư luận đánh giá là đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật nhưng cũng mang đậm chất nhân văn, thể hiện sự khoan hồng dành cho các bị cáo. Ngay sau khi phiên tòa xét xử vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội kết thúc, nhóm phóng viên thời sự đã thực hiện ghi nhanh về dư luận xung quanh quá trình xét xử cũng như là bản án đối với các bị cáo. Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Nội cho biết, giới luật sư đặc biệt quan tâm tới tiến trình xét xử vụ án mà dư luận quen gọi là vụ án Đồng Tâm Hà Nội. Theo ông, Quá trình xét xử tranh tụng tại phiên tòa diễn ra một cách dân chủ, công bằng. Bản án dành cho các bị cáo là thấu tình, đạt lý, có xem xét toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt. Thì chúng tôi cho rằng là về bản án mà nói mang tính uh, nghiêm khắc nhưng mà uh, bảo đảm cái tính pháp chế đồng thời là mang tính nhân văn khách quan và mang cái yếu tố uh, pháp luật uh, khoan hồng tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, dù rất bận rộn với công việc đồng áng, nhưng người dân theo dõi sát sao tới quá trình xét xử vụ án 29 bị cáo bị truy tố về tội giết người, chống người thi hành công vụ. Ngay sau khi tòa tuyên án, dù với những sắc thái tình cảm khác nhau, nhưng nhìn chung họ đều đồng tình với bản án đối với các bị cáo. Nhiều người cho rằng hình phạt dành cho các bị cáo đã mang đậm tính chất khoan hồng. Qua cái sự phản ánh của nhân dân thì cũng thấy được cái sự à, bao dung và khoan nhượng của nhà nước mình đối với các à, tội phạm mà đã gây ra tại xã Đồng Tâm. Nói chung là mọi người rất là tin tưởng vào cái sự lãnh đạo à, của đảng và nhà nước qua cái xử lý đây thì thấy rất nhân văn qua cái phương tiện thông tin đại chúng ấy thì về tất cả bà con nhân dân cũng phải nhận thấy rằng ờ, tòa án và các cơ quan chức năng là ta sửa rất đúng người đúng việc và mang một tính tự tôn pháp luật và có tính ờ, nhân đạo rất cao do đó tất cả những người đã biết sai đều có những ý kiến trước tòa để xin giảm nhẹ những hình phạt và nhận ra những lỗi lầm của mình nhiều người dân xã Đồng Tâm cho biết vụ án xảy ra tại đây để lại nhiều bài học trong công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng nông thôn và việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Họ mong muốn công tác dân vận, phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước trong nhân dân được thực hiện tốt hơn, không để các đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng để kích động, lôi kéo một số người dân tham gia gây dối an ninh trật tự tại địa phương. Vào đầu